chào tất cả các bạn nha chào các bạn trở lại với kênh của đất mọi người Long An hôm nay là mình sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi đó là đây cũng không phải gọi là trả lời câu hỏi nữa nha các bạn mình chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc làm sao để các bạn bắn chuẩn hơn trước khi mình chia sẻ thì mình thông tin tới các bạn là ná của các bạn đặt mình thì mình đã gửi rồi mình vừa gửi xong mình về mình à, làm clip đó luôn còn những cái bạn mà gọi mình sao á thì các bạn cũng thông cảm vì số lượng nó chỉ có vài cái thôi các bạn à, đặt điện thoại trước đặt thì mình đã chốt rồi mình không có giao cho những bạn à, sao được nữa thì các bạn thông cảm chừng nào có nữa thì à, mình cũng không biết nha các bạn nếu mà nhiều bạn yêu cầu thì có thể mình sẽ làm thêm vài cây nữa rồi cái thông tin mình gửi đến các bạn ha còn hiện tại là chỉ còn hai cây này thôi nha Lucky voi còn quanh ờ, hết là hết rồi chỉ còn hai cây này thôi bạn nào muốn ờ, đặt thì ờ, bạn vào cái link Shopee bên dưới ha giá là 300 ngàn để các bạn được miễn phí vận chuyển nha rồi mình sẽ quay trở lại với câu hỏi là làm sao để bán chuẩn thì mình xin nói là cái đây là kinh nghiệm của bản thân mình nha các bạn mình không phải là mình hay cái gì mình bắn hay bắn giỏi mình ờ, chỉ các bạn dạy các bạn muốn bắn hay bạn muốn bắn tốt là các bạn chỉ có một cách là các bạn luyện tập nhiều thôi còn đây là cái kinh nghiệm của mình mình chia sẻ với các bạn để ờ, các bạn ờ, rút ngắn cái thời gian các bạn luyện tập thôi chứ không phải các bạn cứ mình chỉ các bạn các bạn làm theo đâu bắn được đâu còn phải luyện tập nhiều chỉ là giúp các bạn rút ngắn thời, thời gian thôi nha rồi làm sao để bắn chuẩn các bạn một cây ná bắn tốt thì không thể nào thiếu một bộ thông chuẩn được mình đã nói nhiều về cái cách à, cầm ná cách giữ ná rồi thì à, cũng có nhiều bạn nói là mình nói à, chung chung quá còn phải tùy vào nhiều yếu tố nữa chứ đâu phải là chỉ cách cầm ná không thì mình cũng thừa nhận là nó đúng các bạn nó rất là nhiều lý do ha mình chỉ nói cái lý do mà nó lớn thôi cái lý do mà nó thường mắc phải thôi chứ bán hộp thì nhiều lý do lắm hôm nay hôm nay mình nói về thun là các bạn mình à, ví dụ cho các bạn như thế này ha các bạn mới chơi các bạn mua cái ná người ta sẽ tặng cho các bạn hai bộ thun thông thường nó là thun 0.8 à, hoặc là thun 1 mm ha các bạn lại chơi uh, bi 6 rồi dây các bạn cắt ngắn là các bạn cắt 17 ờ, 18 vậy đó cắt 16 thun 1 mm rồi bắn 16 thì ờ, chưa nói về cái ờ, các bạn cầm ná có cứng tay không thì làm sao các bạn bắn tốt được đối với một cái khổ thun và đạn nó chênh lệch như vậy chưa kể đến là việc các bạn cầm ná nữa cầm ná có nó có ổn định chưa kéo viên khi các bạn kéo dương ná lên thì tay của các bạn nó có rung hay không vị trí cầm đặt da nó các bạn cầm thoải mái như thế này hay là bạn tùy vào như vậy để giữ cái biên đạn lại thì yếu tố của nó rất là nhiều nhưng đó là yếu tố về thun mình nói đây là thun các bạn hãy lựa chọn cái khổ thun hãy cân bằng nó các bạn giữa lực thun và độ ổn định và sức khỏe của các bạn thì các bạn bắn nó mới thành công được các bạn tìm khổ thun phù hợp với mình và gỡ đạn phù hợp ví dụ các bạn chơi bi 7 thì các bạn bắn à, dây 0.65 à, thôi 0.55 gì gì đó cắt khổ à, vừa phải thôi kéo lên khi bạn dương thì các bạn cảm nhận được cái sự ổn định của nó ha các bạn giữ ná được tốt các bạn xem những cái clip mà Trung Quốc họ bắn uh, bia các bạn mấy bạn nữ bắn bia đó các bạn thấy bắn rất là chính xác chính xác rất là cao thì các bạn nhìn thấy cách mà họ cầm ná dương lên các bạn thì các bạn đã thấy được cái sự ổn định rồi tay giữ ná rất là chắc chắn các bạn thì từ đó các bạn bắn mới tốt được chứ không phải các bạn luyện tập theo cách của mình mà các các bạn à, mà thổi hung rồi bi nó không phù hợp thì nó cũng không có thành công được các bạn bạn có bạn hỏi là tại sao luyện tập theo cách của mình mà đạn nó vẫn không ổn định thì có thể đó là một cái lý do nha các bạn thì lý do rất là nhiều mình chỉ nói những cái lý do lớn thôi lý do là do thun và đạn nó không phù hợp với nhau cũng giống như việc các bạn đi các bạn à, bắn à, súng các bạn cái à, súng lục á thì viên đạn nó bằng à, nửa ngón tay thôi một còn một cái à, AK chẳng hạn thì viên đạn nó bằng ngón tay thì súng càng lớn thì à, đạn phải càng lớn thì nó mới phù hợp được cũng giống như các bạn cầm ná bắn ná thun càng lực mạnh thì các bạn càng phải sử dụng bi lớn hơn để nó được ổn định có có sự ổn định thun mỏng thì các bạn chỉ nên bắn bi nhỏ đó là cái cách để các bạn cân bằng và tạo ra cái sự ổn định còn khổ thông bao nhiêu thì các bạn hãy tìm ra khổ thông cho bản thân mình ở đây mình sử dụng thun là 0.65 mình bán tới má là 18 12 và 160 ha kéo rất là nhẹ các bạn 87 ha rất là mình cảm thấy rất là khẩu thun này phù hợp với mình còn các bạn bán bi 6 thì các bạn nên lựa chọn những khẩu thun mà nó nhỏ hơn mỏng hơn thì các bạn sẽ làm chữ được nó vào các bạn sẽ nhanh tiến bộ hơn khi có cái khẩu thun mà phù hợp với mình còn bạn nào mà đang chơi dây 1 mm bắn bi 6 mình khuyên các bạn là các bạn nên là cất nó đi các bạn làm kỷ niệm đi hãy tìm cái khẩu thun phù hợp với mình rồi đó là những cái chia sẻ của mình về à, kinh nghiệm của mình về việc làm sao để bắn các bạn bắn tốt hơn bắn chuẩn hơn thôi hoàn toàn là kinh nghiệm của bản thân chứ không phải là một cái khuôn khổ nào cả không phải sách vở nào hết không có ai nghiên cứu ờ, này hết nha các bạn hoàn toàn là kinh nghiệm của bản thân chia sẻ với các bạn bạn nào thấy có thể nó đúng với, với mình và nó sai với các bạn thì chuyện đó cũng hoàn toàn bình thường thôi các bạn mỗi người có một kinh nghiệm riêng một cái cách bán riêng thì kinh nghiệm của mình là như thế mình chia sẻ đến những cái ờ, bạn nào mà quan tâm bạn nào muốn ờ, thích xem thì xem bạn nào mà cảm thấy các bạn đã bán tốt rồi thì các bạn có thể lướt qua ha nếu đó là cái à, chia sẻ của mình nếu các bạn thấy video này nó bổ ích thì các bạn bấm vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình chào và hẹn gặp lại các bạn nha